nghệ sĩ đưa tiễn Phi Nhung về nơi an nghỉ. Lễ tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra ngày 12 tháng 10, giờ địa phương, tại Mỹ. Nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương, tiễn biệt cô về nơi an nghỉ cuối cùng. 11 giờ ngày 12 tháng 10, giờ địa phương. Mỗi khi Phi Nhung gặp căng thẳng trong công việc, người đầu tiên cô tâm sự là Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh luôn cố gắng xoa dịu, động viên để Phi Nhung bớt căng thẳng. Suốt cuộc đời Phi Nhung là dành cho công chúng. Tôi thường nói với Phi Nhung, sinh bạn ra là cha mẹ, nhưng người hiểu bạn nhất cả đời cho công chúng, sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người. Phi Nhung năm nay mới có 51 tuổi, bao nhiêu hài bảo cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa. Anh chia sẻ, hướng mắt về Wendy, con gái Phi Nhung Anh gửi lời xin lỗi vì cho rằng bản thân vô dụng, không che chở và bao bọc cho giọng ca bông điên điển. Mạnh Quỳnh cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến Phi Nhung. Lúc đầu chú nói mẹ con về đi, làm từ thiện bao nhiêu năm rồi, nhưng mẹ con không chịu về, Chú còn giữ nhiều tin nhắn mẹ Nhung hẹn về hát ngày 22 tháng 8, rồi lên kịch bản hát bài gì. Vậy mà Nhung cứ bảo tôi yên tâm, vì đã xét nghiệm hai lần âm tính. Nhung còn bảo ông cứ vui sống, thoải mái, có gì về già, tôi đẩy xe lăn đưa ông đi hát. Tôi không bao giờ quên được điều đó, anh khóc khi chia sẻ tại lễ tang. Cuối cùng, Mạnh Quỳnh đọc bốn câu cuối trong bài tân cổ để tiễn biệt Phi Nhung. Mã Hồng một kiếp trân chuyên. Tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau tôi xin khép lại cung sầu. Trời mưa hai giọt, lệ nào vừa rơi. Với Tracy Phương trên người chị gắn bó hơn 30 năm, với Phi Nhung kể trong một chuyến lưu diễn ở Florida, Mỹ, cô nghe được giọng hát cao, lanh lãnh và phải ngay lập tức quay lại. Sau đó, cô mới biết chủ nhân của giọng hát đó là Phi Nhung cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn. Mến mộ giọng hát của đàn em, Phương Trinh khuyên Phi Nhung nên theo đuổi nghiệp cầm ca và ngỏ ý giúp đỡ. Nữ ca sĩ chia sẻ trong nhiều năm qua, khi nào Phi Nhung gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc, cô đều tâm sự và lắng nghe. Tôi không thể giới thiệu em là em ruột vì không muốn gây hiểu lầm cho mẹ. Đến bây giờ, điều đó khiến lòng tôi tan nát vì không thể thực hiện cho em gái mình. Hôm nay, trước toàn thể mọi người, tôi xin được nói rằng Phi Nhung là em ruột của tôi, cô nói. Trước di ảnh của em gái, Tracy Phương Trinh hứa dành sự quan tâm, chăm sóc cho Wendy Phạm và mong Phi Nhung an nghỉ. Tracy đã hứa với Phi Nhung yêu thương và bảo bọc quên đi. Những tâm nguyện mà Phi Nhung còn gian dở thì tôi sẽ thay em thực hiện. Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em, cô cho biết. Phi Nhung hãy yên nghỉ. I love you. Mạnh Quỳnh kết lại bằng bốn câu hát trong bài gửi tặng Phi Nhung, khiến người nghe xúc động. Mã Hồng một kiếp trân chuyên, tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau, tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hay giọt lệ nào vừa rơi, Phi Nhung hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc tuyệt vời cho riêng mình, nếu Phi Nhung muốn, nhưng Phi Nhung đã chọn sống vì người ngoài. Các vị cứ trách móc Phi Nhung sao lại bỏ Wendy để đi nuôi con người khác, nhưng thôi quý vị không thể làm được như Phi Nhung đâu, chỉ có Phi Nhung mới dám làm như thế. Tôi xin không nói thêm nữa vì nói ra sẽ đụng chạm nhiều người. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ cũng có mặt từ sớm tại lễ tang để thắp hương, tiễn biệt Phi Nhung. Diễn viên Hồng Đào kể lại cô và Phi Nhung thường bay solo diễn khắp nơi. Mỗi lần ngồi ngoài sân bay hay kết thúc buổi diễn, Phi Nhung luôn đến bên cười và đùa. Chị Đào, em sẽ bảo vệ chị. Khi nghe tin Phi Nhung mất, Hồng Đào bất ngờ và thương tiếc. Hôm nay anh đến đưa tiện em lần cuối. Em ra đi thanh thản, sớm về với cõi Phật, diễn viên Quang Minh chia sẻ. Trước di ảnh của đàn chị, Hồng Ngọc khóc và nói, chị hãy thả lỏng mình nhé, em buồn lắm, đến giờ, em vẫn không tin rằng chị đã ra đi.